Chào anh em, chào anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB Như anh em đang nhìn thấy trên màn hình Đây được gọi là con máy đánh bài Máy đánh bài mới nhất năm 2022 anh em nhé Hôm nay Tấn sẽ đi đập hộp cho anh em xem Cái con máy báo bài, máy đánh bài mã vạch này Đó, anh em nhìn xem Cực kỳ mới luôn này iPhone này, iPhone 3 mắt luôn này anh em nhìn nào ba mắt cam luôn Đó, bây giờ sẽ đi bật qua máy lên à, phụ kiện của nó thì nó sẽ đi kèm là một viên pin đời một viên pin theo máy à, kèm theo là một cái khiển nếu mà anh em nào mà chơi chắn hoặc là chơi môn uh, xì rách thì anh em có thể là dùng thêm cái remote này cái remote khiển này còn nếu mà anh em mà đánh liêng đánh mắc cây thì anh em không cần dùng cái remote khiển này anh em nhé này đây đây là cái remote khiển để anh em có thể chơi xì được một cách hiệu quả còn hôm nay Tuấn sẽ đi review cho anh em về con máy đánh bài này tốc độ báo của nó ra sao hướng dẫn cho anh em cách sử dụng như thế nào để anh em cùng biết qua nhé Đấy, hộp nguyên đai nguyên kiện tất cả hàng là hàng mới nguyên di, hàng còn nguyên tem anh em nhé tất cả hàng còn nguyên tem còn nguyên chữ tàu này đấy hàng này sản xuất bên Quảng Châu còn nguyên chữ tàu luôn bây giờ trước tiên tớ sẽ đi chuyển cho anh em qua ngôn ngữ tiếng Việt để em hiểu khi anh em chuyển qua ngôn ngữ tiếng Việt xong là anh em có thể sử dụng tiếng Việt bình thường đó bây giờ đã chuyển qua ngôn ngữ tiếng Việt anh em nhìn xem đó <clears throat> khi anh em chuyển qua xong anh em <clears throat> điện thoại anh em dùng như bình thường con này pin của nó rất là bền pin của nó rất là trâu bò luôn đánh phải 4 5 tiếng luôn anh em bấm vào cuộc gọi này nguyên tắc sử dụng của máy đánh bài đây anh em bấm vào cuộc gọi đó sau đó anh em bấm thăng 1388 thăng <coughs> mã đăng nhập của nó là thăng 1388 vào đến bước thứ hai anh em là được hạ cánh con máy này là con máy mới hoàn toàn chưa mua trò chơi anh em lưu ý anh em để ý cái phần đã mua trò chơi này anh em bấm vào đây này máy chống trơn chưa mua trò chơi và hệ thống thông tin của con máy này anh em kiểm tra qua nó này hệ thống thông tin này đó mua một số bậc thang tức là mua số trò chơi tối đa là được 5 trò chơi anh em có thể chơi được 5 trò liêng ba cây bài cào sập sám tùy 5 trò chơi giới hạn là anh em mua về máy là anh em không xóa đi mua lại được mua được 5 trò là rất nhiều rồi anh em ạ tiếp theo tai nghe của nó thì anh em có thể nghe tối đa là 8 cái tai nghe liên tục dùng được 8 cái anh em nhé đấy à, phiên bản của nó là phiên bản cỡ bản bản mới luôn này đấy. đời mới luôn đấy. máy hoàn toàn là 100% là mới toanh luôn chưa một trò chơi đây là thông tin hệ thống thông tin của máy anh em có thể kiểm tra qua ở đây và tiếp theo anh em vào trò chơi thì anh em vào trò chơi sảnh này Đấy. đây là những danh sách danh sách trò chơi tất cả những cái trò mà anh em muốn chơi anh em nhé là danh sách trò chơi ví dụ mà à, ngoài Hà Nội thì anh em sẽ chơi liêng ba cây thì anh em bấm vào đây đấy ở trên à, này khi anh em mua hàng tấn sẽ hướng dẫn cho anh em cái mã của các trò chơi nó tương đương với những những cái mã này những cái mã số này nó tương đương với trò chơi ví dụ như là 3005 này là chơi bài cào này 3005 là chơi bài cào này 3027 là chơi liêng này 3029 này chơi ba cây này thì anh em ờ, chơi binh Ấn Độ thì anh em bấm vào ba cây đôi anh em lựa chọn là ba cây đôi là 6215 này anh em chơi sập sám thì anh em bấm vào 13 lá này nó có 13 lá này thì 1301 1302 là chơi binh sập sám anh em nhé bây giờ để thử qua cho anh em hiểu thì Tấn sẽ thử qua cho anh em ờ, cách chơi bài liêng làm cách chơi phổ thông nhất 3027 đánh liêng anh em tích và thử đấy thì khi vào đây thì cũng là tiếng Việt hết anh em yên tâm một điều là tiếng Việt hết nó có chế độ âm thanh là báo chế độ loa bây giờ Tấn sẽ để chế độ loa báo cho anh em nghe à, và trước tiên thì mình sẽ đi lấy một bộ bài anh em chờ trong giây lát Tấn sẽ đi lấy một bộ bài và test cho anh em xem đây đây là hai mẫu bài mà bên ờ, tấn phạm CBB đang có khi anh em mua bài thì sẽ được tặng khi anh em cần sở hữu con máy này anh em sẽ tặng được tặng tấn tặng cho làm hai cây bài tương đương với 20 bộ bài anh em nhé bây giờ tấn sẽ bóc ra một bộ để test thử cho anh em xem nhé à, bây giờ tấn sẽ bóc ra một bộ test thử cho anh em xem à, À, đây là loại bài vỏ mới vỏ trắng à, anh em anh em nào mà có thời gian Tết Tư đến nơi rồi anh em có thời gian thì có thể là lên cơ sở của Tấn Phạm cbb này và đừng quên là đăng ký kênh của Tấn Phạm nhé Tấn Phạm có những số hotline trên màn hình này bây giờ Tấn sẽ đi test test thực, trực tiếp vào bộ bài cho anh em xem à, anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều clip của Tấn chia sẻ nha đây à. anh em bóc ra à. đây là bài mã vạch nó có phong teo ở cuối à. à. anh em nhìn bài không thể nào phát hiện ra nếu mắt thường anh em nhìn sẽ không bao giờ phát hiện được ra 100 trăm là không bao giờ sợ phát hiện đây bây giờ sẽ đi vào chế độ thử này, thăng 1388 thăng này bắt đầu trò chơi này đó anh em thấy máy báo này camera máy báo này anh em để dịch sang bên này này đó, nó vẫn báo này anh em nhìn này bắt đầu từ điểm này nhé anh em đi này đó, em nhìn sang bên này xa chưa hơn một găng tay luôn máy vẫn báo hơn một găng tay máy vẫn báo khoảng cách là từ bài cho đến máy là 450 phân 1 450 phân máy báo 1 tức là tụ số 1 lớn nhất chia thử nhé 1 2 3 4 mình có thể tăng giảm người chơi được 2 3 4 mình tăng đây nhà mình 8 điểm này anh em nhìn nhà mình 8 điểm không đây dịch máy quay xuống đây anh em xem nhé Đấy, nhà mình 8 điểm này em nhìn rõ chưa đó thì bây giờ ừ, chơi năm nhà tấn sẽ kênh tụ lên chơi năm nhà bấm vào đây anh em bấm vào đây cái này anh em bấm vào cái nút âm lượng bên cạnh này đấy cái số người ở đây này số người ở đây nó sẽ lên là 5 người này anh em nhìn đấy 5 người này đấy. tăng giảm số người chơi lên thì nó sẽ tăng người tăng người chơi lên ví dụ anh em đặt bài cho người ta kênh này đấy kênh xong nó báo rất nhanh luôn tức là tụ số 5 lớn nhất anh em một là anh em bỏ lá đi hai là anh em biết tụ số 5 hoặc là mình có thể cài chế độ là báo hai tụ cho chân gỗ của mình nữa một lát nữa tớ sẽ hướng dẫn cho anh em xem bài số 5 đây bài số 5 lớn nhất đây bài số 59 điểm này. anh em nhìn nào 9 điểm này Đấy. những cái bài còn lại thì rất là bé à, vừa nãy là tấn đang để chế độ là báo một tụ lớn bây giờ tấn sẽ để chế độ báo hai tụ lớn số 6 là báo hai tụ lớn sau đó thì là anh em kết hợp với một chân gỗ của anh em nữa anh em có thể biết được từng bài một đây ví dụ bây giờ khi mình đặt bài này này hai ba máy báo hai ba tức là tụ số 2 và tụ số 3 nó sẽ lớn nhất bây giờ mình sẽ chia ngửa luôn đó anh em nhìn không nhà số 2 này báo lớn nhất là nhà số 2 này lớn nhì này nhà số 7 này nhà số 2 8 điểm và 7 điểm này còn những nhà còn lại là không không ăn thua đó cái máy này nó báo rất là rộng khi anh em đi chơi thì anh em sẽ đeo một cái tai nghe siêu nhỏ ở trong lỗ tai khi anh em đi chơi thì anh em sẽ đeo một cái tai nghe siêu nhỏ anh em nhé Đấy, hiện tại thì à, Tuấn đang để chế độ thử Tuấn đang để chế độ thử cho anh em hiểu khi đi chơi thì anh em sẽ tắt cái ẩn cái màn hình này đi anh em sẽ thoát ra anh chạy anh em chạy ẩn như này đây anh em chạy ẩn và đeo một cái tai nghe thì máy nó sẽ báo như này kênh bài này 51 tức là nhà số 5 lớn nhất và nhà số 1 lớn nhì 3 4 5 5 4 5 nhà số 5 9 điểm đây anh em nhìn này. nhà số 5 lớn nhất này 9 điểm này nhà số 1 nhà mình này 8 điểm này đó còn những nhà còn lại là không tính tiền con máy này thì anh em ờ, cần anh em có thể sở hữu trực tiếp một là anh em lên cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn thứ hai là tấn sẽ gửi hàng và cho anh em anh em kiểm tra hàng và nhận hàng thanh toán tiền à, đây đây hiện tại con điện thoại đang chạy ẩn máy nó vẫn báo bình thường anh em nhé à, còn khi nào anh em không chơi nữa anh em muốn về anh em dừng anh em vào thăng 1388 thăng nó vẫn là như lúc đăng nhập thôi sau đó mình sẽ ấn nút trở lại này thoát này trở lại này trở lại này trở lại vâng này. đó đây là nguyên lý sử dụng của một con máy đánh bài khi anh em cần mua trò chơi thì anh em ờ, kết bạn Zalo với số hotline ở trên màn hình là 056 41 7777 số của Tấn Phạm để Tấn Phạm tư vấn cho tất cả anh em. À, sau đây thì ờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.